trăng trối sau cùng ờ. các con ơi nếu những tác phẩm của ba có thể gọi là sự nghiệp thì ba đây có hết cũng như con suốt mấy mươi năm giấc mộng mai rồi tiêu ai nhớ ai trọn cuộc đời theo đuổi nghiệp văn chương rốt cuộc chỉ có hai bàn tay trắng cuộc của ba chỉ để làm vui thiên hạ còn đời của ba thì đổ lệ bao sau khi ba chết rồi các con vàng hỏi một vài hôm đừng để lâu nữa mà gia đừng trốn kém hai câu đối ba vừa viết sẵn các con theo trên bàn thờ bên cạnh viết thương đời tranh thiêu xác ba rồi đem mớ tro tàn rải xuống dòng sông để cho nó trôi ra ngoài bạn hữu đến thăm đừng nhận tiền phung điếu hãy để cho bà được thành bản lĩnh đừng bữa nào khóc các con nếu không cười được lặng yên mà hãy xem cái chết của ba cũng như một ngôi sao rụng tay ánh nắng chiều